đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ cầu cho cha mẹ sống đời nhớ sinh thành xin ta ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn phải sống thế nào để mẹ được vui tình cha bao la như núi cao ngang trời tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông chỉ mong cho ta 长秋。 sinh thành xin ta ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn phải sống thế nào